Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, một dự án trọng điểm cấp đặc biệt sẽ được khởi công vào tháng 6 năm 2023. Theo kế hoạch là như vậy. Nhưng hiện tại, dự án phần do Hưng Yên và Bắc Ninh thực hiện đang chậm và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công của dự án trong tháng 6 năm 2023 này. Vậy tiến độ hiện tại của dự án đã đến đâu? Liệu có tiếp tục bài ca chậm tiến độ như những dự án khác hay không?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 tuyến đường sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng. Sở bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.800 tỷ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm hơn 19.380 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 22.470 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội hơn 19.470 tỷ đồng, Hưng Yên 1.000 tỷ đồng và Bắc Ninh là 2.000 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ giúp giải quyết nhiều vướng mắc đang đặt ra của thủ đô, nhất là giúp hoàn thiện hệ thống giao thông, khắc phục nạn ùn tắc đang rất khó khăn đồng thời cũng mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thực tế hiện nay, các tuyến đường từ vành đai ba đổ lại, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ và trung tâm thủ đô, nhất là các dịp nghỉ lễ, Tết khi nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách tăng vọt, tạo nên những điểm ùn tắc lớn và thời gian kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, vành đai 4 được xây dựng và hình thành sẽ tạo không gian phát triển mới, đó là tăng cường phát triển vùng, liên kết các tuyến đường hướng tâm, góp phần giảm ủn tắc giao thông khu vực nội đô, đặc biệt là vành đai 3, tạo dịch vụ vận tải chủ động, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế khu vực và đất nước. Qua tính toán, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là rất lớn, hơn 1.300 hectare trong đó, Hà Nội là khoảng 740 hecta tại 7 quận, huyện, gồm có Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín, Bắc Ninh cần thu hồi 340 hecta tại 4 huyện, thành phố, đó là Thuận Thành, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và Gia Bình. Hưng Yên cần thu hồi khoảng 263 hecta tại 4 huyện, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. và Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã cam kết bàn giao 70% diện tích mặt bằng cần thu hồi trước 30 tháng 6 năm 2023 để khởi công đồng loạt trên cả ba địa phương trong tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo dự án, đến nay mới phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1, gồm có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dự án thành phần 2, gồm xây dựng đường song hành, thuộc phần việc của thành phố Hà Nội. Trong khi đó, các dự án thành phần do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh thực hiện đang thẩm định tiến độ bị chậm và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công dự án. Mặt khác, tổng mức đầu tư cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Bắc Ninh và Hưng Yên cao hơn nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên dự kiến tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, vượt khoảng 2.200 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổng mức đầu tư là hơn 4.100 tỷ đồng, vượt 1.700 tỷ đồng. Riêng Hà Nội thấp hơn khoảng 8 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, Hà Nội phê duyệt phương án thu hồi 276 trên 796 hectare đạt gần 35%, đã di chuyển trên 5.000 ngôi mộ, đạt hơn 4%. Thành phố cũng đã phê duyệt gần 2.500 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Bắc Ninh có 340 hecta đất bị thu hồi và trên 3.000 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Nhưng đến nay tỉnh chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tương tự, Hưng Yên cũng phải thu hồi 263 hecta đất và di rời trên 3.300 ngôi mộ. Đến nay, tỉnh đã tạm ứng 42 tỷ đồng để các huyện chi trả cho người dân di chuyển mồ mả. Dù đưa ra cam kết bản giao mặt bằng đúng thời hạn, nhưng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết Bắc Ninh và Hưng Yên có thể không khởi công cùng thời điểm với thành phố Hà Nội, tức là vào tháng 6, mà sẽ muộn hơn trong năm 2023. Còn với Hà Nội, với mục tiêu khởi công đường vành đai 4 trong tháng 6 năm 2023, hoàn thành cơ bản trong năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027. Thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tham gia ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến thiết kế dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Cụ thể, liên quan đến đề xuất điều chỉnh mặt cắt ngang cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và cầu Hoài Thượng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Quốc hội thông qua. Các cầu nêu trên có bể rộng mặt cầu là 17,5 m. Tuy nhiên, trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến, đã đề xuất điều chỉnh bể rộng từ 17,5m thành 24,5m thông qua việc bố trí thêm hai làn có giải phân cách để phục vụ các phương tiện xe máy, và thô sơ qua cầu kết nối giữa hai bờ sông. Trước đề xuất này, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc mở rộng mặt cắt ngang các cầu nêu trên là phù hợp, sẽ tiết giảm được chi phí xây dựng do không phải xây dựng thêm đơn nguyên cầu độc lập để kết nối hai đường song hành. Như vậy, đề xuất thêm hai làn riêng cho xe máy mở rộng ba cầu lớn trên vành đai 4 Hà Nội có thể sẽ được chấp thuận. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của đường vành đai 4 vùng thủ đô, một dự án trọng điểm quốc gia, hiện đang có nguy cơ chậm tiến độ ngay cả khi chưa đi vào khởi công. Có thể thấy, điều này không còn lạ lẫm ở Việt Nam chúng ta đúng không các bạn? Chúng ta chỉ có thể hy vọng sự chậm trễ này không quá dài